Xin chào Xin chào các bạn đã đến với kênh Học cùng Nana. Hôm nay mình sẽ tiếp tục bài 4 trong giáo trình Family and Friends. Bắt đầu các bạn bắt đầu học theo mình nhé. Listen. Red. Red màu đỏ, màu đỏ đọc là red yellow tiếng Anh là yellow, à, màu vàng đọc tiếng Anh là yellow màu hồng đọc tiếng Anh là pink màu xanh lá cây đọc tiếng Anh là green còn màu tím đọc tiếng Anh là purple còn màu cam đọc tiếng Anh là orange còn màu còn màu xanh nước biển đọc tiếng Anh là blue. Circle the correct the correct word. Là gì? Nghĩa là gì? Dịch nghĩa, ra cho bạn. Nghĩa là khoanh vào từ đúng. Chiếc áo này màu xanh Orange là màu cam Blue là màu xanh nước biển. Yellow là màu vàng. Vậy trong ba từ này, từ đúng nhất là blue. Đây là một, một sợi dây nịch. Green, green là màu xanh lá cây. Purple là màu tím. Pink là màu hồng. Vậy trong ba từ này là green. Chiếc bình này màu hồng, Yellow là màu vàng, pink là màu hồng, blue là màu xanh nước biển. Trong ba từ này là pink là từ đúng nhất. Quần áo này màu đỏ, blue, purple, red. Blue là màu xanh nước biển, purple là màu là màu tím, red là màu đỏ. Vậy trong ba từ này màu đỏ red là từ đúng nhất. Mask là nói là nói những là nói những màu này vào từ đúng. Ừ. Purple là màu tím. Rồi. Green là màu xanh lá cây. Yellow là màu vàng Pink là màu hồng Orange là màu cam Blue là màu xanh nước biển Rồi bây giờ con tóm tắt lại cái bài học số 4 này Chú ý những cái gì Bài học số 4 gồm có mấy phần Gồm có ba phần ừ, phần một là gì phần một là học những từ học và học xem lại những màu cơ bản ừ. gồm có màu nào gồm có màu đỏ màu vàng màu hồng và màu xanh lá cây màu tím màu cam màu màu xanh nước biển ừ. phần hai là gì phần hai là phong trào từ đúng ừ. lựa chọn cái từ nào đó đúng với cái màu sắc của hình ảnh người ta vẽ cái bên rồi xong mình khoanh vào đúng không dạ rồi phần 3 là gì phần 3 là nói những màu này vào từ đúng ừ. rồi hết chưa Dạ rồi Xin chào các bạn Hẹn gặp, Hẹn gặp lại. lại các bạn lần sau